Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất từ nick Facebook tên là Vũ Thị Lan. Con kính bạch Thầy, gia đình con mới lập bát hương thờ Phật. Chúng con thay bát hương gia tiên mới, hạ ảnh thờ ông cố bà cố, ông nội bà nội, thay vào đó là thờ ảnh Phật, bát hương Phật. Chúng con thờ Phật và gia tiên chung một ban thờ. Nhưng nhiều người nói chúng con thờ như thế thì gia tiên sẽ không thể về được mà chồng con còn là cháu đích tôn nữa. Mọi người nói nhiều, thành ra con cũng lo lắng, không biết mình thờ như vậy có đúng không? Con xin Thầy giải thích giúp con, con thành kính chiên Thầy. À, đại chúng nghe rõ câu hỏi của cô Vũ Thị Lan này chưa? Tức là câu hỏi về cái việc là thờ gia tiên chung với lại thờ Phật cùng một ban thờ có làm sao không? Đấy, thì Thầy xin chia sẻ với cô Vũ Thị Lan cũng như toàn thể đại chúng thế này trước hết ý, chúng ta phải nhận định về bản chất của cái việc thờ cúng đã nghe không? hiểu thờ cúng là cái gì bản chất của việc thờ cúng chính là để chúng ta bày tỏ sự cung kính lòng biết ơn nhớ ơn đền đáp và cúng dường đối với những người đã khuất hay những cái đấng thiêng liêng nghe không? người đã khuất đó có thể là cha mẹ người thân của mình à, hay là những người mà anh hùng chiến sĩ hy sinh đấy là những người đã khuất hoặc là đối với những cái đấng bề trên thiêng liêng như chư Phật Bồ Tát, chư Thánh Hiền à, thì thờ chúng ta mới thờ chứ không ai mà đi lập ban thờ với cái thằng tướng cướp, thằng trộm cướp cả thằng giết người, những cái thằng hư hỏng không ai thờ có thể những người đấy con cháu người ta thờ thôi vì có cái nghĩa vì cái nghĩa mà thờ ân nghĩa mà à, người ăn trộm ăn cắp thằng tội phạm thì cũng có con con nó cũng phải thờ nó con nó thờ nó là theo cái nghĩa là bậc sinh thành cho nên thờ cúng cái đầu tiên ấy, chính là để bày tỏ cái, cái sự cung kính lòng biết ơn nhớ ơn nhớ nghĩa và đền đáp đối với những người đã khuất với các bậc các đấng thiêng liêng đó thứ hai ấy, cái nghĩa thứ hai là tiếp tục là gì là để mà học theo gương theo cái gương của người đã khuất ấy, lấy những cái gương tốt những cái điểm sáng của họ để giáo dục dạy dỗ con cháu sống thảo hiền nhân nghĩa vào đấy là cái thứ hai thứ ba là để gìn giữ cái giềng mối của tổ tông đoàn kết con cháu dòng họ à, nhất là thờ ở gia đình thờ gia tiên là để gì gìn giữ cái giềng mối của tổ tông cây có gốc và nước có nguồn là như thế đó thì chúng ta thờ có cái nhà thờ họ để biết con cháu biết đây mình là con cháu con nhà ai chi ngành nào và cũng là để đoàn kết con cháu phải không? Vâng. ở nước Việt Nam có mấy cái dòng họ lớn họ đều có tổ chức cái dòng họ đấy như dòng họ Trần dòng họ Nguyễn dòng họ Vũ dòng họ Ngô dòng họ Lê vân vân rất nhiều nghe không ừ, rất nhiều mỗi cái dòng họ đấy họ họ họ cố kết quy kết con cháu lại à, để mà đoàn kết để mà giữ gìn cái truyền thống của dòng họ. Đó. Thờ cúng còn có cái ý nghĩa là để cúng thí cho vong linh người đã khuất. Đó. Cúng thí cho vong linh người đã khuất. Còn đương nhiên đối với Phật Thánh thì ta cúng Phật Thánh là cúng tượng trưng, chứ Phật Thánh thì không bao giờ ăn những cái thứ ấy của chúng ta. Thế còn chúng ta cúng cho vong linh chúng ta biết là vong linh có loại nó về họ thọ hưởng được những cái loài vong linh ngạo quỷ mà ngạ quỷ mà sống bằng cái sự cúng thí đấy là họ sẽ về họ ăn được nhé thế rồi nữa là gì cái bàn thờ cái chỗ thờ đấy là cái chỗ để chúng ta kết nối tâm linh với người đã khuất với thế giới bên kia với các đấng thiêng liêng và cái bát hương đấy cái que hương cái cây hương ấy, cũng là cái để mình kết nối thầy vẫn nói vui là cái bát hương ấy, nó giống như là cái sim điện thoại ấy, chúng ta dùng cái sim điện thoại chúng ta có thể gọi điện cho hết người này người kia được và người trên người dưới mình gọi được hết à, thì cái bát hương cũng thế là cái chỗ để chúng ta gửi gắm tâm linh vào đó và cái tâm linh ấy kết nối với thế giới bên kia thế giới bên kia có thể là vong linh gia tiên có thể là chư thiên chư thần có thể là chư phật bồ tát nghe không? nó như một cái sim điện thoại vậy đó rồi cái chỗ thờ cúng nó cũng giúp cho gì cho gia đình dòng họ sum họp vào quây quần gây dựng cái truyền thống văn hóa tốt đẹp cái truyền thống mình gọi là ẩm thủy tư nguyên và uống nước nhớ nguồn đấy ẩm thủy tư nguyên là uống nước mà nhớ nghĩ về nguồn về cội đó thì đấy cái ý nghĩa của thờ của cúng là như vậy chúng ta phải nắm được bản chất của nó là như vậy ở đây thầy rất mong là phật tử chúng ta hiểu được bản chất của vấn đề thì chúng ta không có bị sợ không mắc vào những cái tà kiến mắc vào mê tín không? Có nhiều người sợ lắm, nói đến ban thờ là không dám đụng chạm, bát hương là không dám động vào. À, chân nhang là cuối năm hai ba ông công táo mới được nhổ toàn là những cái cái mê tín cái sai lầm không? lau cái bát hương cũng sợ nó xê dích đi một chút là cũng sợ rồi đấy mê tín đấy thưa đại chúng nhưng còn chúng ta đã hiểu được bản chất thờ như thế rồi có vấn đề gì đâu mà sợ phải không? hàng ngày cứ mang bát hương ra mà lau không sao chân nhang cứ nhổ hết thì không sao để lại mấy mấy cây thôi không vấn đề gì nghe không chả sao cả chùa các thầy nhổ suốt ngày lau suốt ngày Đấy. không sao có nhiều người cứ bảo động vào bát hương là sợ lắm Đấy. Ừ, cái đó là cái tâm lý rất là mê tín thế với đối việc thờ cúng đức phật cũng vậy thờ cúng đức phật là gì đầu tiên là để hàng ngày chúng ta được chiêm ngưỡng tôn nhan hào tướng của đức phật nào để từ đó mình cũng phát khởi được những cái thiện tâm rồi chúng ta biết được cái đức phật ấy là đấng cao quý như thế nào mình học theo cái đức tốt của Ngài. Thứ hai nữa là ta kính lễ tán dương Đức Phật, ta được thêm công đức phước báu, công đức tán dương Phật, công đức kính lễ Phật. Thứ nữa là khi mà tâm chúng ta trí thành với Đức Phật thì chúng ta cũng có thể cảm ứng được những cái linh ứng nhiệm màu. Đó. Và thứ nữa là thờ Phật để chúng ta có một chỗ, một nơi trang nghiêm thân tâm mình tu tập khi mà có hình ảnh của Đức Phật. Đấy là cái ý nghĩa của thờ kính Phật đấy thưa đại chúng. Chứ không phải thờ kính Phật là nó có cái gì kỳ lạ huyền bí đâu, nó là như vậy đấy. Đó, thờ Phật để noi gương Phật, học theo Phật, để tu tập, à, để thành kính, để sửa tâm mình, nhìn thấy Phật là quay lại mình để sửa mình. Vậy thì đối với bạn này, với câu hỏi này thì Thầy nghĩ là hoàn toàn đều có thể thờ chung gia tiên và kể cả thần linh nữa cùng một ban thờ với ban thờ Phật không có sao tại sao mà thầy nói thế vì thầy lấy dẫn chứng luôn chẳng phải là phật tượng nữa đâu mà ngay thời đức phật còn sống còn tài thế đó thì chúng ta thấy làm sao đức phật vẫn đi vào dân chúng vẫn ngồi với những người nông dân ngài vào những nhà dân ngài thăm rồi ngài thuyết pháp cho họ phải không ngồi với mấy các cụ già đi với trẻ chăn trâu ra ngoài ruộng gặp những ông quốc ruộng ngài đứng với người ta nói chuyện với người ta chứ có phải lúc nào phật cũng ngồi trên tòa đâu thưa đại chúng đức phật sống thật là như vậy đấy cuộc đời đức phật rất là dân dã rất là bình dị và à, rất bình dị ngài đi vào đời ngài vào trong dân chúng ngài gặp tất cả từ vua quan ngài cũng gặp nhưng dân chúng hạ liệt nhất ngài cũng gặp người ăn mày hạ tiện ngài cũng gặp đến đến những cái cô dâm nữ ngài cũng gặp ngài cũng cũng sẵn sàng giáo hóa cho họ có bỏ ai đâu thằng tướng cướp như Agumila ngài cũng độ cho đấy thế thì chúng ta thấy đức phật có xa chúng ta ngài rất gần đúng không rất là gần với chúng ta thế thì làm sao lại bảo rằng là không thờ gia tiên chung với bàn thờ phật được đức phật thật đức phật sống còn mà ngài vẫn còn ngồi với người dân thường được thế thì huống hồ phật tượng phải không phật tranh đấy chúng ta phải hiểu như thế nhé cho nên hoàn toàn có thể thờ hình tượng Phật, bát thương Phật chung một ban thờ với gia tiên, với thổ công thần linh và các đức hộ pháp được, không sao, hoàn toàn. Cho nên chùa mình đã nhiều năm nay, chư Tăng đi đặt ban thờ cho Phật tử đều bốc như vậy. Hầu hết ban thờ nhà nào cũng ba bát hương, bát hương Phật ở giữa, bát hương gia tiên ở bên tay trái, bát hương chư vị hộ pháp thần linh thổ địa ở bên tay phải. Như vậy là gì? Là thần là dân đều quây quần bên quanh Đức Phật. Phải không? Ta thắp hương lên, ta thỉnh lên vong linh nhà mình về là thấy Phật, là vong linh cũng vái Phật cũng được tí phước. Có phải không? Thế rồi ta tùng kinh ở đấy, vong linh nhà mình nghe kinh cũng được, ít nhiều giác ngộ. Đấy, ta tán tùng, ta cúng Phật, vong linh mà tùy hỷ cũng được thêm tí phước. Đó, thế tội gì? Nhà, nhất là nhà lại chật, nữa, là muốn bày ra mấy ban thờ nữa thì, thì có phải khổ không? Đi ra vướng, đi vào vướng, phải không? quay bên này rồi lại vướng bên kia thì tốt nhất một ban thờ làm nó rộng ra một tí thờ được cả phật và đức phật thầy nghĩ thế đức phật cũng rất hoan hỉ à, đức phật có xa dân đâu đức phật chẳng bao giờ xa chúng sinh tí nào cho nên chúng ta cứ mạnh dạn nhé thờ à, đức phật chung với ban thờ gia tiên bình thường không ảnh hưởng gì nghe không? việc cúng lễ cũng rất đơn giản không có gì khó cả nhé đấy thì thầy đối với bạn này thầy khuyên như vậy nha